Xin chào các bạn, hôm nay loca Việt Nam xin giới thiệu tới các bạn thêm một mẫu bếp từ thuộc phân khúc giá rẻ được nhập khẩu tại Trung Quốc, bếp từ loca TA1006 Plus. Bếp từ loca TA1006 Plus được thiết kế hai vùng nấu giống nhau với bảng điều khiển độc lập kiểu chia slide cho từng vùng nấu. Mỗi vùng nấu có 9 mức công suất khác nhau của Boster. Công suất Boster lên tới 2400W. Kính của bếp từ Locatea 1006 Plus là kính Kanger chịu lực, chịu nhiệt, có kích thước 730 x 420 mm. Bếp được tích hợp các chức năng hiện đại như chức năng nấu nhanh Boster, chức năng hẹn giờ, chức năng hâm nóng và chức năng khóa phím an toàn. Bếp còn có tính năng tự động nhận nồi, chống tràn nước, chống sốc điện, cảnh báo dư nhiệt vùng nấu, tự động tắt bếp khi không có nồi. Bụng bếp làm bằng hợp kim chống dỉ, có dán tem kỹ thuật điện và cảnh báo an toàn điện. Bếp được sử dụng hai quạt tản nhiệt công suất lớn nhưng vận hành êm ái trong quá trình sử dụng. Bếp được trang bị chân đặt dương nên có thể lắp đặt dương hoặc âm bếp đều được. Bếp không sử dụng phích cắm trực tiếp mà thông qua một atomat riêng biệt đảm bảo khả năng vận hành ổn định và an toàn cao trong quá trình sử dụng. Để sử dụng bếp, trước hết bạn cần kết nối bếp với nguồn điện, đặt nồi lên trên vùng nấu, chọn và giữ phím nguồn để khởi động bếp. Chọn mức công suất nấu bằng cách chạm hoặc vuốt tay lên thanh trượt slide. Với 9 mức công suất nấu, bạn có thể tùy ý lựa chọn. Để sử dụng chức năng nấu nhanh Boster, nhấn chọn phím chức năng Boster, mức công suất nấu đẩy lên 2400W. Khi bạn muốn giữ thức ăn trên bếp luôn được nóng, hãy sử dụng phím chức năng giữ ấm với 3 mức công suất 70, 80 và 90 độ. Đây là điểm thiết kế nổi trội của Loka so với các dòng sản phẩm bếp từ giá rẻ cùng loại trên thị trường. Bếp từ Locatea 1006 Plus còn trang bị bộ hẹn giờ lên đến 99 phút, chạm vào biểu tượng hẹn giờ sau đó trượt lên thanh slide để tăng giảm thời gian hẹn giờ. Sử dụng phím chức năng khóa an toàn, bạn chỉ cần nhấn và giữ phím khóa 3 giây, Lúc này mọi chức năng của bếp đều bị vô hiệu hóa. Để mở khóa, chỉ cần nhấn và giữ lại phím khóa một lần nữa để mở và sử dụng bếp bình thường. Khi tắt bếp, chúng ta thấy trên mặt bếp hiển thị chữ H. Đây là tính năng cảnh báo dư nhiệt vùng nấu, thể hiện bếp vẫn còn nóng, tránh đặt tay hoặc các vật có tính nóng chảy lên mặt bếp. Cảnh báo này hết khi vùng nấu đã nguội và an toàn khi chạm vào. Trên đây Loca Việt Nam vừa giới thiệu và hướng dẫn cho quý khách hàng cách sử dụng bếp từ Loca TA1006 Plus. Mọi chi tiết về sản phẩm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số hotline 1800 6690 hoặc tìm điểm bán hàng gần nhất bằng cách truy cập vào trang web www.loca.vn.